Dự án An Phú Thịnh có tổng diện tích 132,14 hecta pháp lý rõ ràng, sau đó liên trường lô là một dự án có những sản phẩm đất nền, biệt thự, shop house và căn hộ An Phú Thịnh. An Phú Thịnh là một khu đô thị lý tưởng, hiện đại, sở hữu vô số tiện ích để thỏa mãn nhu cầu an sinh của cư dân. Tiêu biểu như trung tâm thương mại, đây là một tiện nghi cần thiết với xu hướng lựa chọn và phát triển của khách hàng hiện đại đảm bảo thỏa mãn nhu cầu mua sắm của gia chủ chỉ bằng vài bước chân ngoài ra khu mua sắm trung tâm thương mại còn tạo nên sự sầm uất cho khu dân cư khi đi vào hoạt động tạo sức hút cho khách vãng lai tới mua sắm mang đến nhiều tiện ích kinh tế trường học tạo điều kiện học tập tốt nhất cho cư dân nơi đây với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại Bệnh viện Đảm bảo chất lượng cuộc sống của cư dân Bệnh viện hiện đại đáp ứng nhu cầu bảo vệ cũng như chăm sóc sức khỏe của người dân Bến du thuyền Tiện ích độc đáo Mang lợi thế của một dự án ở thành phố biển Giúp bạn có những trải nghiệm độc đáo, mới lạ Công viên Cư dân nơi đây sẽ luôn được đếm mình trong không khí trong lành của thiên nhiên Với những mảng cây xanh rộng, lớn Tránh xa không khí ô nhiễm bên ngoài nâng cao sức khỏe cộng đồng. Nhà hàng thật thích hợp để bạn tổ chức những buổi tiệc, những buổi lễ kỷ niệm với bạn bè và người thân ở hệ thống nhà hàng sang trọng này. Nó luôn đảm bảo thỏa mãn khẩu vị của bất kỳ vị khách hàng nào. Khu đô thị An Phú Thịnh được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 132,14 hecta. Dự án bao gồm 3 cộng đảo. Bước 1 là khu dân cư, thương mại dịch vụ, hỗn hợp gồm nhà ở thương mại, dịch vụ, nhà liền cờ, biệt thự ven sông và khu chung cư. Bờ 2 là khu biệt thự gồm biệt thự đơn lập và song lập, được cung cấp dịch vụ an ninh, khu tập thể dục, thể thao, bến du thuyền, công viên nước, siêu thị, nhà trẻ. Bờ 3 là khu phố thương mại dịch vụ cao cấp, phần dấp nhánh sông và gần khu trung tâm là các công trình công cộng, nhà hàng dịch vụ, nhà văn hóa, quảng trường, trung tâm thương mại. Khu đô thị An Phú Thịnh có hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước đồng bộ đầy đủ, chất lượng cao. Không gian cây xanh lớn tạo ra không gian mát mẻ tự nhiên, chỗ vui chơi cho trẻ em được ưu tiên thiết kế. Có thể nói, khu đô thị An Phú Thịnh là một khu đô thị lý tưởng hiện đại nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên. Cả nhà xem tới hay thì hãy cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Theo như mình tìm hiểu thì giá đất ở đây sẽ dao động từ khoảng 27 triệu trên một mét vuông cho đến là 45 triệu trên một mét vuông tùy theo vị trí và diện tích sẽ có giá khác nhau. Và hiện tại thì mình cũng đang di chuyển bên trong khu đô thị An Phú Thịnh. Như cả nhà thấy, bên trong là những ngôi nhà được xây dựng khá là khang trang cũng như là những ngôi biệt thự và những công viên như tuyến đường mình đang đi đây là tuyến đường công viên giáp ranh với sông nha cả nhà à, và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cây xanh được trồng và mảng xanh có cũng đang được trồng chọc theo cái tuyến sông Hà Thanh đây là cái nhà thấy bên tay trái này đây là tuyến sông Hà Thanh mình đi uh, dạo xung quanh để cho cả nhà nắm được thông tin cũng như là nắm được tình hình và đây là cái cái, cái cầu nối giữa bên khu biệt thự và khu nhà phố và đây là sông Hà Thanh ạ à. như các nhà thấy thì phía bên xa xa kia đó là những tòa nhà cao ốc cao tầng đó là nhà ở xã hội và khu chung cư của An Phú Thịnh quy một bản xanh đây thì người ta sẽ làm công viên cây xanh chọc theo ờ, con sông Hà Thanh cực kỳ đẹp đúng không ạ ở thành phố biển thì à, phát triển về du lịch cho nên chúng ta sẽ mua nếu mà chúng ta làm về giao dịch ở à, du lịch cũng như là phát triển về việc là buôn bán kinh doanh cũng như xây biệt thự ở như cái nhà thấy ngôi nhà biệt thự kia cực kỳ đẹp đây đa số là xây biệt thự nhiều nha cả nhà và đây là nhà phố đây đã được xây dựng và cũng có người ở tỷ lệ số dân cư sinh sống ở đây thì tầm khoảng là 10 đến 15 phần trăm rồi cả nhà đa số là những ngôi biệt thự đẹp và rất rộng lớn, những ngôi nhà phố cao tầng hai tầng hoặc ba tầng đây nhà phố ba tầng đây như vậy thì nếu khách hàng nào mà có tiền ở trong này rất là tốt thường mình hay nói là những giới thượng lưu hay là những đại gia có tiền muốn một nơi sinh sống mà đẹp cũng như là không khí trong lành một nơi gọi là thành phố biển đó mà mỗi buổi chiều mình ra biển mình tắm thì đây là một trong những nơi mà thích hợp cho tất cả những khách hàng có nhu cầu như vậy mình thì mình cũng rất là thích ở thành phố biển cho nên đó là nếu như có điều kiện mình sẽ vừa lại Vinh Nhơn mình sinh sống và mình cũng mua một ngôi nhà ở đây và đây là trong tương lai của mình nếu như mà mình có đủ tiền cũng như là có đủ tài chính và dư để mà mình vừa để mình đầu tư mọi thông tin chi tiết cả nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 mình có thể giải đáp hoặc là mình có thể tư vấn cũng như là có một số lô trong dự án này mình giới thiệu cho cả nhà khách hàng nào mà có nhu cầu đầu tư và, thành phố Quy Nhơn cũng như là về tỉnh Bình Định thì cũng liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 cả, cả nhà thấy ở phía trước kia là một con sông Hà Thanh và đang được quy hoạch cực kỳ đẹp đúng không ạ và ở đây sẽ làm những cái bến du thuyền nha cả nhà công viên và những nhà hàng tập trung ở khu vực này rất là nhiều và điều đặc biệt là chung cư của An Phú Thịnh đã được xây và chuẩn bị hoàn thành Ờ, hoàn thiện đưa vào uh, ờ, hoạt động cũng như là bán cho những khách hàng có nhu cầu cái nhà có mong ước là mình sẽ sở hữu một căn nhà mơ ước của mình một căn nhà nhìn ra một thành phố biển một căn nhà nhìn ra một hàng cây xanh cũng như là một công viên một nơi mà rất nhiều người tập trung đó mà tập thể dục vui chơi giải trí nếu khách hàng nào mà có nhu cầu mua đất vào những vị trí như thế tại An Phú Thịnh thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 Cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để mình có động lực mình sẽ ra nhiều video tiếp theo về tất cả bất động sản ở Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước và tại Quy Nhơn